À, xin chào quý đại lý và à, quý khách hàng hôm nay hàng nhập khẩu Âu lại à, gửi đến quý đại lý và quý khách hàng một à, video nữa à, giới thiệu về một à, sản phẩm à, đông trùng hạ thảo đó là viên hoàn đông trùng hạ thảo của công ty à, Samsung Bio Phạc Ma à, đây là viên hoàn à, trong à, cái hộp à, nhựa có 10 viên yeah. Dạ, được à, trong những năm vừa qua cũng được khá nhiều các khách hàng à, quan tâm và sử dụng dạ. thế thì à, đây là một à, cái thương hiệu mới Samsung Biofarma là một công ty à, nhỏ của Hàn Quốc không phải công ty lớn đâu công ty nhỏ thôi ạ thì Hàn Quốc có công ty Samsung Samsung mà có cái chữ Samsung có cái hình elip này thì đây là tập đoàn Samsung người ta có một cái công ty Samsung nhỏ là Samsung liên quan đến bảo hiểm người tiêu dùng dạ. thì những cái sản phẩm Hàn Quốc nào mà có cái này nghĩa là có bảo hiểm người tiêu dùng nếu người à, sử dụng mà có vấn đề gì đó chẳng hạn thì công ty này họ sẽ chịu trách nhiệm liên quan đến à, bảo hiểm à, sử dụng dạ. những sản phẩm mà có xuất xứ từ Hàn Quốc thì được gắn cái cờ Hàn này dạ, đây là công Samsung Bio Phạc dạ. đây là một công ty nhỏ thôi công ty này thì người ta cũng có nhà máy sản xuất các sản phẩm biên hoàn nhưng mà người ta làm thương mại là chính yeah. thì đây là một trong sản phẩm được đánh giá cao của công ty này thì một uh, thùng nó có 100 hộp như này mỗi một hộp có 10 viên yeah. Dạ. đây là ờ, hai đầu là có tem uh, của nhà sản xuất yeah. Dạ. đây là 10 viên hoàn à, mỗi một viên này là có trọng lượng là 3,75 gram 3,75 gram này là cái trọng cái quy cách mà à, gần như là mặc định của Hàn Quốc yeah. Dạ. thì các viên hoàn thì thông thường là có trọng lượng 3,75 gram à, từ các sản phẩm 10 à, viên như này thì đến 30 viên hoặc là 60 viên yeah. Dạ. thì, thì à, đây là viên hoàn đông trùng hạ thảo thì được uh, chiết xuất chính từ thành phần đông trùng hạ thảo. Ngoài ra là kết hợp với những uh, vị thuốc quý khác của Hàn Quốc. Yeah. Dạ. Thế còn đông trùng hạ thảo như thế nào thì hàng nhập khẩu Âu cũng đã có một số cái video khác giới thiệu về các sản phẩm đông trùng hạ thảo rồi. Tuy nhiên trong sản trong video này thì cũng sẽ giới thiệu qua thêm một chút để cho quý vị nắm được này quý vị có thể nhìn thấy này dập rất là cẩn thận đây, là dập bằng à, máy trong này là có một à, viên hoàn là to như ngón tay này đây, quý vị có thể nhìn cái trọng lượng là 3,75 gram Đấy, rất là chắc chắn Đấy. sử dụng xé thông thường cái này là phải rất mất thời gian mới đất yeah. tôi 70 cân mà tập gym cũng còn sẽ không nổi đấy để chắc chắn cái hạn này không phải cắt đây đây là một ờ, viên hoàn của họ này ánh sáng sáng quá yeah. Dạ. rồi quý vị nhìn này màu nó là khá giống cái màu của cái đường ờ, đường đen Hàn Quốc một viên này là có trọng lượng 3,75 gram đây là viên hoàn đông trùng hạ thảo của công ty ờ, Samsung ờ, Bio Phạc dạ. thế thì nếu mà giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo này thì có thể có một số những cái thông tin như sau yeah. Dạ à, đầu tiên thì cũng phải giới thiệu qua là đông trùng hạ thảo nó là gì đấy thì quý vị ờ, cũng có thể là đã biết ờ, rồi thông qua các trang mạng thì đông trùng hạ thảo nó là một loại đông dược quý yeah. Dạ. bản chất của nó là một dạng ký sinh của các loài nấm thôi yeah. Dạ. trên cơ thể ấu trùng của một loài vải bướm dạ, dược tính của nó thì đã chứng minh là được chiết xuất từ cái nấm mà nó được sử dụng lâu trong y học cổ truyền Trung Hoa và đặc biệt là trong những cái y học cổ truyền của Tây Tạng ấy À, thì người ta nhắc nhiều đến cái loại đông trùng này thì mùa đông nó là một loại à, côn trùng nhưng mà mùa hè thì nó lại là một loại cỏ cho nên là mùa đông thì là đông trùng hạ thì thảo thảo là cỏ à, mùa đông là côn trùng nhưng mùa hè thì lại là cỏ nó rất là lạ đông trùng hạ thảo thế thì cái tác dụng của đông trùng hạ thảo này đối với cơ thể thì có lẽ là cũng có hàng hàng trăm những cái bài viết mà quý vị có thể đọc ở trên mạng thì trong đó là có thể nói là phải nhấn mạnh thêm một số điểm thì cái đặc điểm đầu tiên chẳng hạn là cái tác dụng của cái đông trùng này là ờ, trong cái cái cái sinh khối của cái nấm đông trùng hạ thảo này thì nó chứa tới tận 17 cái axit amin nó là những cái nguyên tố vi lượng mình rất nhiều những cái khoáng chất quan trọng trong đó là có cái khoáng chất mà quan trọng bậc nhất ờ, thì là cái thuật ngữ chuyên ngành nó gọi là adenosine hoặc là selen thì đây là những cái vi lượng mà rất là cần thiết cho cơ thể nếu mà sử dụng ờ, đúng cái cách đặc biệt là giống như là chiết xuất ra thế này rồi này thì nó có rất nhiều những cái ích lợi tuyệt vời đối với cơ thể à, của con người thì một vài những cái à, tác dụng chính của cái viên đông trùng hạ thảo này và các loại đông trùng hạ thảo nói chung mà hàng nhập khẩu ở Âu đang phân phối thì cái chức năng à, chính số 1 đầu tiên khi nhắc đến đông, đông trùng hạ thảo là người ta phải nhắc đến cái cái cái công dụng là nâng cao cái hệ miễn dịch nhỉ thế thì đặc biệt là nhân tiện nên đang có cái dịch uh, corona dịch covid này thì cũng giới thiệu thêm cho ờ, quý vị một chút liên quan đến hiểu sâu hơn về cái hệ miễn dịch nhỉ dạ. yeah. thế thì ờ, quý vị cũng biết là cái hệ miễn dịch nó là một cái bộ phận rất là phức tạp đặc biệt trong cơ thể nó có ở mọi nơi trong cơ thể dạ, đầu cổ cánh chân tay của chúng ta là có hết nhỉ dạ. yeah. thế thì ờ, cái, cái tác dụng của cái hệ miễn dịch này cái công dụng của nó là nó chống lại cái sự xâm nhập uh, của những kẻ mình cứ gọi là kẻ ngoại lai đi dụ như đặc biệt như là virus này và vi khuẩn này nấm gây bệnh này nếu mà không có cái hệ miễn dịch này thì có lẽ là con người chúng ta chắc là tèo trong vài trong trong một hai tuần thôi yeah. Dạ. thì người ta chứng minh là trên mỗi một cái cm vuông trên cái bề mặt da ấy, thì có hàng chục nghìn cái các loại mà mà mà vi sinh vật nó sẵn sàng tấn công cơ thể bất kỳ lúc nào nó cư ngụ trên đó yeah. Dạ. và khoa học cũng chứng minh là cứ 100.000 trẻ em ấy, thì có một em bé sinh ra cũng không có hệ miễn dịch này thế nên là cả đời của em bé là sống trong cái môi trường là vô trùng trong bệnh viện hoặc là quý vị có thể thấy những cái bệnh nhân ờ, bị ờ, không may mà bị bị ờ, ết thì cái virus HIV nó cũng phá hỏng hệ miễn dịch này yeah. Dạ. thì thông thường là người ta hay bị mắc những bệnh bệnh truyền nhiễm khác đôi khi không không không không chết vì ết mà chết vì những cái bệnh truyền nhiễm khác yeah. Dạ. thế thì cái nhiệm vụ mà bảo vệ bên ngoài của hệ miễn dịch ấy, nó là còn sàng lọc những cái tế bào đột biến bất thường bên trong cơ thể mà có khả năng mà gây ung thư ấy. Yeah dạ thế thì trước khi mà để nó chuyển sang được ung thư thì đã, đã được cái hệ miễn dịch này tiêu diệt để trước khi mà gây bệnh thế thì trong thì chúng ta mà khi sinh ra thì cái hệ miễn dịch này lúc mà mình sinh ra thì đã được gọi là hệ miễn dịch bẩm sinh nhỉ dạ. cái em bé sinh ra thì người ta thường hay khuyến cáo là sử dụng cái sữa sữa non của mẹ trong những cái giây phút đầu đời ấy, thì nó cũng góp phần là tăng cường cái hệ miễn dịch nhỉ, dạ, cho em bé thì hệ miễn dịch đó là hệ miễn dịch bẩm sinh thế còn lại là khi mà chúng đã trưởng thành rồi thì cái cái hệ miễn dịch của chúng ta là phải tự hoàn thiện yeah. Dạ. tự hoàn thiện thì cái quá trình phát triển đó gọi là hệ miễn dịch thu được yeah. Dạ. thì ờ, khi mà trưởng thành rồi chẳng hạn thì chúng ta lại tiếp xúc với quá nhiều những cái bệnh tật khác nhau ờ, và quá nhiều những cái cái cái cái, cái vi khuẩn ngoại lai khác nhau và hệ miễn dịch của chúng ta thì không phải lúc nào cũng cũng hoàn thiện cho nên là chúng ta cần phải nâng cao bổ sung bằng những cái thực phẩm chức năng này để nó nâng cao cái hệ miễn dịch yeah. Dạ. thì nói về cái cơ chế của hệ miễn dịch thì có lẽ nó cũng cũng rất nhiều những cái cái cái, cái dài dòng văn tự lắm thế nhưng mà nếu mà là chúng ta mà có cái hệ miễn dịch tốt thì ờ, trong ờ, khi mà chúng ta mắc một số những bệnh như là bệnh cúm này dạ, yeah, thì cơ thể chúng ta sẽ tự tiêu diệt những cái virus để khỏi bệnh trong vòng một hai tuần thôi, hoặc một vài ngày. Yeah. Dạ cái phản ứng của hệ miễn dịch mà nhanh ấy, thì tiêu diệt cái, cái virus hiệu quả nó càng cao yeah. Dạ. giảm tổn hại do virus gây ra trong cơ thể nhưng mà nếu mà cái hệ miễn dịch chúng ta kém chẳng hạn thì chúng ta rất dễ bị uh, vi khuẩn virus nấm tấn công yeah. Dạ. Dạ. thì đấy là cái đầu tiên là chúng ta cần cái tác dụng của nó là nâng cao cái hệ miễn dịch cái tác dụng thứ hai mà khi ta nhắc đến cái đông trùng hạ thảo ấy, là giúp chúng ta là chống cái, cái mệt mỏi yeah, cho cơ thể thế thì ờ, cái đông trùng hạ thảo nó có cái tác dụng điều tiết cái nội tiết tố trong cơ thể và tăng cường cái tuần hoàn máu và nhanh chóng loại bỏ những cái chất bã trong cơ thể những cái gọi là là lactic acid yeah. Thế khi nhắc đến đông trùng hạ thảo thì người ta còn có một cái ờ, nữa là người ta nhắc đến cái công dụng liên quan đến cái bổ thận trắng dương yeah. chúng ta hay nói bổ thận trắng dương tăng cường cái sinh lý cho cả đàn ông đàn bà yeah thế thì những cái bệnh như là liệt dương di tinh đau lưng mỏi gối đổ mồ hôi trộm thì đều ảnh hưởng đến cái chức năng ờ, tình dục cả thì cái đông trùng hạ thảo này có cái tác dụng liên quan đến bổ thận trắng dương ừ. và một cái tác dụng nữa thì cũng giống như là là hồng sâm của Hàn Quốc ấy. thì người ta nhắc đến đông trùng hạ thảo cũng như hồng sâm là phải nhắc đến cái tác dụng chống lão hóa để chống uh, oxy hóa để chống lại các gốc tự do ba cái hoạt động ờ, chống này là gắn liên quan đến cái việc là lão hóa cơ thể thì cái cái cái viên hoàn đông trùng hạ thảo này thì nó có tác dụng đào thải cái gọi là radico là nó có tác dụng có hại cho cơ thể cho nên là nó chống được cái lão hóa và kéo dài cái tuổi thọ yeah. Dạ. Để ờ, tiếp nhắc đến cái đông trùng hạ thảo này thì người ta còn ờ, nhắc đến cái cái, cái tác dụng liên quan đến cái phòng bệnh tim mạch yeah. Yeah. thì đông trùng hạ thảo này nó có tác dụng là liên quan đến cái hạ đường huyết yeah. Dạ, hạ đường huyết hạ huyết áp chống rối loạn nhịp tim và điều tiết cái cái oxy cho máu thế cho nên là đông trùng hạ thảo này thì thông thường là những đặc biệt những người mà có cái bệnh như tiểu đường hạn này, huyết áp cao à, mà sử dụng cái đông trùng hạ thảo này thì rất là tốt dạ. một số những cái ờ, tác dụng khác nữa mà người ta cũng nhắc đến đông trùng hạ thảo này và đôi khi là là là, là nhân sâm thì hồng sâm người ta cũng có nhắc đến nhưng mà đông trùng hạ thảo này thì thường người ta nói là các tác dụng còn cao hơn nữa đó là liên quan đến cái tan đờm này hoặc là giảm hen suyễn yeah. Dạ. thế thì vì sao người ta nhắc đến cái này bởi vì đông trùng hạ thảo nó rất tốt về thận lợi phổi nó cầm máu và tan, tan đờm để cải thiện chức năng phổi những cái người mà bị viêm ừ, phế quản mãn tính ấy, đấy, hoặc là hen suyễn ấy, thì sử dụng những cái viên hoàn đông trùng hạ thảo này thì rất là tốt yeah. Dạ. hoặc là một số những cái bệnh mãn tính đấy, thì sử dụng cái viên hoàn này thì có cái tác dụng rất là tốt như ví dụ như viêm gan này đấy, thì nếu mà ví dụ như là viêm gan chẳng hạn thì sử dụng hồng uh, sâm thì người ta cũng nói rằng là cũng cần cân nhắc nhỉ nhưng mà nếu mà viêm gan chẳng hạn thì sử dụng cái cái cái, cái viên hoàn này thì rất là ok nhỉ viêm dạ dày này hoặc là viêm uh, phế quản ờ, hen suyễn mãn tính vân vân để sử dụng cái đông trùng này thì rất là tốt thế thì đây quý vị thấy rằng là một hộp của nó có 10 viên giá của nó là rất là rẻ giá lẻ của nó chỉ có trên 200 ờ, nghìn thôi còn giá xỉ của nó thì phụ thuộc vào số lượng thì ờ, hàng nhập khẩu Âu ờ, ngoài bán cái sản phẩm này cho các trung tâm hội thảo thì các quý khách hàng nào có nhu cầu mua thêm thì có thể liên hệ với hàng nhập khẩu Âu theo cái địa chỉ website là hàng nhập khẩu Âu vn hoặc là số hotline của kho hàng là có sử dụng cả Zalo là 0986798008 yeah. Dạ. thì bên cạnh cái viên hoàn đông trùng hạ thảo uh, ờ, 10 viên này thì hàng nhập khẩu Âu còn bán hàng chục loại khác nữa uh, của 20 viên à xin lỗi là 30 viên hoặc là 60 viên thì đông trùng hạ thảo của ờ, bio uh, ginseng uh, sâm sùng hạ thảo của cangwa rồi uh, uh, của đê đông yeah. Dạ, đấy, của KGC vân vân dạ, rất nhiều các sản phẩm khác nhau liên quan đến viên hoàn đông trùng hạ thảo như này yeah mình xin ờ, cảm ơn ờ, quý vị đã đã à, còn ờ, sử dụng xin lỗi thế còn sử dụng thì cái viên đông trùng hạ thảo này thì quý vị cứ sử dụng một ngày trung bình một viên đến hai viên nhỉ thì cách dùng thì chúng ta cứ sử dụng trước khi ăn dụ như là nên sử dụng buổi trưa hoặc là buổi tối thì trước khi ăn khoảng 30 phút thì quý vị nên sử dụng một viên này nhỉ nhưng mà cái cách sử dụng thì có lẽ là chúng ta cũng không nên uống những cái viên hoàn như này này thì chúng ta không nên uống mà cái cách sử dụng tốt nhất là chúng ta nên ngậm để cho nó tan dần trong miệng để một cái viên này chúng ta sử dụng khoảng tầm 10 ờ, 15 ờ, phút thì nó sẽ tan hết thôi thì khi sử dụng như thế chẳng hạn ấy, thì ờ, nó sẽ thẩm thấu vào ruột của chúng ta nó tốt hơn là chúng ta uống nước uống nước thì nó sẽ tiêu hóa nhanh và nó sẽ đào thải qua đường bài tiết rất là nhanh bao gồm cả những cái cái chất ở trong này tốt nữa yeah. Dạ, xin ờ, cảm ơn quý vị đã ờ, theo dõi. Dạ, xin gặp lại ở những video sau.